à, xin hướng dẫn ờ, các bạn và bà con mình ờ, quy trình nuôi sâu canxi có gọi là ruồi lính đen à, thì trước tiên thì bắt nguồn từ ờ, con giống từ trứng bắt nguồn từ trứng đây đây là trứng của là sâu canxi một miếng như vậy thì giá thị trường hiện bây giờ là 12 ngàn mà một cái khai 4 tấc 6 tấc một cái khai 4 tấc 6 tấc thì như thế này khai này là 4 tấc này là 6 tấc thì mua là bỏ vô 6 miếng 6 miếng như vậy thì mình sẽ là 12 ngàn thì nó là 36 miếng 30 46 ngàn thì 14 ngày à, 4 ngày nó nở thì mình chuyển qua thì 14 ngày mình thu hoạch nó sẽ được 4 kg mỗi một kg mỗi một kg nó thì à, 30 ngàn và được trăm hai chục ngàn hai chục ngàn thì mình trừ nó lời phân nửa tiền đó. thì rùi lính đen nó sẽ xử lý thì bây giờ bắt đầu ờ, áp trứng từ lúc nó bắt đầu áp trứng thì một ký một ký hàm đây một ký hàm mình cân lên đàng hoàng đấy một ký hàm cộng với là một ký sắc mì hai cái này hòa lại để mình ờ, ủ trứng đó, hòa lại đồng thời là một ký nước đấy một ký nước rồi trung hòa vô mình uh, bóp đều có nghĩa là mình à, hai cái này hòa là là 50 50 thì với một ký nước này là giống như cháo cháo đặc à. đây là cái công thức để mà u trứng từ lúc nạp trứng vô 4 ngày sau nó sẽ nở rồi đó công công đoạn thứ nhất rồi công đoạn thứ hai mình sẽ giới thiệu tiếp tục bây giờ để mình uh, thao tác mình nạp vô liền tới đây là xong à, à xong một công đoạn xong một công đoạn rồi rồi rồi thằng để nạp trứng vô cho người ta thấy luôn xong một công đoạn đây giờ bắt đầu nạp trứng vô nạp trứng vô là mới xong cái à, là sáu miếng rồi một miếng à, mình để nồi nồi trên bề à, mặt à, thôi có hai miếng đúng rồi Thì ba miếng cắm sâu không cần à, bốn miếng 5 miếng Đấy. 6 miếng nó sẽ cho mình 4 kg khi thành phẩm 14 ngày sau dạ. là xong á mình uống xong á à, lấy cái này chùm lại à, chùm lại là không cho ruồi nó đẻ đúng rồi không cho ruồi bu vô đây ừ. mà ruồi nó nghe cái mùi sắc mì này kia nó bu vô là nó đẻ à thành ra nó lộn xộn trứng dạ đó nó ra dòi đồ lung tung à đó đó đồ lung tung đó cái này nó là mình ủ mà mình để ở cái môi trường như thế này để môi trường là không ờ, tránh ánh nắng trực tiếp à, để mát thoáng thoáng mát à, không cho ánh nắng trực tiếp rồi à rồi